xin kính chào toàn thể anh em trong hội nhóm kính à, Chào mừng anh em quay lại với công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Và ngày hôm nay là tháng 12 của năm 2020 à, ờ, Cũng là cái ờ, đợt dịp cuối cùng của ờ, năm 2020 dương lịch à, Để chúc cho quý anh em khách hàng chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe cũng như là nhận thật nhiều công trình trong những cái dịp cuối năm này à, và có thể là nhanh chóng thu hồi vốn từ những cái công trình chúng ta đang làm à, và ngày hôm nay ờ, công ty Factor Việt Nam sẽ giới thiệu đến toàn thể anh em trong hội nhâm kính à, về sản phẩm đây là những cái ờ, sản phẩm máy đục dập nhập khẩu tại công ty Factor Việt Nam và như anh em ờ, hiện tại đang sử dụng rất là nhiều các loại máy móc các uh, thiết bị để chúng ta có thể là sản xuất và làm ra cửa nhôm và khi anh em mà chúng ta đi mua máy ấy thì chúng ta hay uh, đặt ra những cái câu hỏi cũng như là có cho mình những cái thắc mắc là liệu cái sản phẩm này mình mua uh, cái mức giá thành của nó có trên lệch quá cao hay không hoặc là cái sản phẩm này mình đang sử dụng liệu có đúng là hàng nhập khẩu hay không và mình mua có bị uh, hố tiền hay không thì để giúp anh em có thể là phân biệt được cũng như là có thể là giải đáp những cái thắc mắc của mình thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi video này để xem là à, những cái sản phẩm à, máy đột dập mà anh em đã và đang sử dụng hoặc là sắp tới chúng ta sẽ có dự định mua thì nó sẽ đạt những cái tiêu chí nào và trong tầm khoảng giá là bao nhiêu à, sẽ giúp cho anh em đó là à, thực hiện được những cái công việc của mình à, đồng thời là giúp à, chúng ta có thể là lựa chọn được cho mình một sản phẩm chất lượng và để anh em có thể là bước vào ngay cái công ờ, đoạn đó là chúng ta có thể là sẵn sàng và dễ dàng lựa chọn cho mình một sản phẩm máy đột dập thì anh em ờ, có thể nhìn đây bên cạnh em đang có rất là nhiều rất là nhiều các sản phẩm đây là sản phẩm máy đột dập thì hiện tại công ty Factor Việt Nam bên em sẽ có hai cái loại ờ, máy đột dập à, gọi gọi là hai loại vì nó sẽ là một dòng là máy đột nhập nhập khẩu hoàn toàn nguyên chiếc luôn tức là nhập khẩu từ nhà máy sản xuất Trung Quốc về à, và một loại thứ hai đó là loại hàng Việt Nam như anh em biết thì hàng Việt Nam thì à, nó sẽ được thiết kế và gia công ở trong nước thì chắc chắn là cái giá thành của nó sẽ rẻ hơn so với loại máy đột nhập nhập khẩu à, và cái đấy là cái sự khác biệt đó là khi chúng ta mua thì chúng ta đặt ra câu hỏi là à tại sao là có rất nhiều sản phẩm mà ở máy đột nhập nó chức năng nó đều như nhau nhưng có những nơi thì giá lại rất là rẻ hoặc là có những nơi giá lại rất là cao thì đó sẽ phụ thuộc vào cái ờ, chất lượng của cái sản phẩm đó là một con máy thì gia công ở trong nước thì nó sẽ rẻ và nó sẽ không có được uh, chi tiết cũng như là cái độ bền độ cứng của nó sẽ không bằng so với cái dòng sản phẩm máy đột nhập nhập khẩu và đối với những cái dòng sản phẩm máy được nhập trong nước và nhập khẩu làm sao để anh em phân biệt được à, Về à, đầu tiên thì khi anh em à, à, chúng ta nhìn ở bên ngoài vào thì chúng ta sẽ phân biệt qua ngoại quan à, Thứ nhất nếu như anh em được thấy trực tiếp như thế này thì anh em sẽ thấy là máy đột nhập nhập khẩu sẽ được à, thiết kế là đặt ở trong khung gỗ như thế này hoàn toàn luôn Tại vì sản xuất với số lượng nhiều à, và vận chuyển xa nên máy đột nhập sẽ được à, đặt ở trong khung gỗ Và trên khung gỗ này nó sẽ có khắc tem và các ký hiệu à, em sẽ chụp rõ cho anh em xem đây trên ờ, những cái khung gỗ này sẽ có khắc tem và ký hiệu của ờ, nhà sản xuất và như anh em được biết thì đây là đột nhập sản xuất nhập khẩu hoàn toàn Trung Quốc đây là tem mát của nó đây thứ nhất sẽ là uh, in ở trên khung gỗ như thế này đây là số hiệu của những cái sản phẩm máy đột dập thì máy đột dập này mỗi mỗi một nhà máy sản xuất ra thì nó sẽ có in cái số hiệu hết à, tại vì gia công thì nó sẽ có những có những nhân viên khác nhau họ sẽ làm ra những cái sản phẩm này nên là trên đây nó sẽ có ký hiệu và có số để anh em à, khi chúng ta sử dụng hoặc là vấn đề về máy móc có như thế nào thì thì từ bên à, đây à, công ty Factor Việt Nam báo về nhà máy thì nhà máy sẽ tìm ra được à, cái à, nguyên nhân lỗi cũng như là À, người đã thiết kế ra cái dòng à, sản phẩm này để à, khắc phục và sửa chữa cái tình trạng lỗi để tránh tránh tình trạng lỗi này lặp đi lặp lại nhiều lần để giúp tối ưu hóa cái sản phẩm cho anh em và thứ hai là khi anh em nhìn vào một con máy độc dập vì không phải là lúc nào anh em đi xem máy độc dập thì nó cũng sẽ có khung như thế này à, có khung như thế này thì anh em dễ phân biệt nhưng sẽ có những máy độc dập anh em thấy thì khi vận chuyển về tới nơi thì khung này sẽ tháo ra hết để cho máy nó sẽ gọn hơn thì trên máy thứ hai là anh em nhìn vào thì chúng ta sẽ nhìn vào màu sơn của máy màu sơn của máy thì đối với dòng sản phẩm nhập khẩu bây giờ thì nó sẽ được sơn hoàn toàn đây là màu vàng chanh màu vàng này thì được uh, sơn rất là tỉ mỉ và thứ hai là trên máy nó sẽ có tem và thương hiệu rõ ràng của và nơi sản xuất à, nó sẽ giúp cho anh em biết được là nguồn gốc xuất xứ của dòng sản phẩm này thì nó sẽ tùy vào cái uh, chức năng cũng như là cái công dụng mà anh em uh, muốn làm về hệ nhôm của mình thì chúng ta sẽ lựa chọn cái dòng sản phẩm đột nhập phù hợp còn nếu mà về ờ, chính xác ở bên trong về cơ khí thì anh em có thể là phân biệt một dòng sản phẩm máy đột nhập nhập khẩu và một sản phẩm máy đột nhập trong nước qua về thiết kế dao này hoặc là thiết kế những cái chi tiết đối với những cái dòng hàng nhập khẩu như thế này thì nó thiết kế à, ở bên ngoài anh em thấy là ờ, thiết kế vòi giảm thanh này cốc lọc khí đây là những cái đặc điểm bên ngoài dễ nhận biết cho một sản phẩm máy đột nhập nhập khẩu à, nhưng mà bây giờ nếu như là làm à, hàng à, Việt Nam giống như hàng nhập khẩu vẫn làm được à, thế thì anh em chúng ta nên phân biệt theo một cái hướng nữa đó là về chất lượng dao thì chất lượng dao như thế nào ở trong những cái video tiếp theo của em tại vì ở đây thì máy ờ, vừa mới về nên là nó nằm ở trong khung thì em chưa có kịp là tháo ra để cho anh em xem nên là về ờ, phân biệt qua chất lượng dao thì chúng ta sẽ xem trong những cái video tiếp theo đây À, còn bên kia sẽ là những cái dòng sản phẩm máy đột dập ở trong nước trong nước thì về nó sẽ nó vẫn sẽ giúp cho anh em nha nó vẫn giúp cho anh em làm được những cái hệ nhôm mà anh em mong muốn nhưng mà như em chia sẻ ban đầu là cái độ bền và cái độ ổn định của nó như dòng sản phẩm nhập khẩu thì nó sẽ không bằng và đây là rất là nhiều cái dòng sản phẩm sẽ bao gồm những cái dòng sản phẩm máy dập khóa nữa thì về giá thành của máy đột dập và nhập khẩu nó sẽ cao hơn so với dòng à, sản phẩm máy đột nhập Việt Nam à, anh em à, chỉ cần à, à, em nói về dập hơi nha tại vì bây giờ thì ít ít anh em nào chúng ta sử dụng dập cho sinh pha mà dập tay lắm vì uh, thứ nhất là sinh pha nhôm nó dày uh, và dập của nó nếu như anh em dập tay thì nó sẽ khá là lâu uh, và nó sẽ tốn rất là nhiều cái công sức của mình nên dập hơi thì nó sẽ khỏe hơn và nhanh chóng hơn thì để có một con máy đột dập uh, nhập khẩu bằng hơi như thế này nó cũng không phải là quá đắt uh, cái giá thành của nó rất là mềm vì hiện tại thị trường cũng có rất là nhiều các uh, sản phẩm máy đột dập rồi nên là giá thành của nó rất là mềm uh, anh em có thể là dễ dàng đầu tư còn đối với dòng hàng Việt Nam thì còn ờ, rẻ hơn nữa nên là anh em yên tâm đây và anh em có thể là bấm ờ, like hoặc đăng ký kênh Marketing Factor VN để chúng ta đón xem ờ, video tiếp theo đó là phân biệt các giao của máy đột nhập nhập khẩu và máy đột nhập Việt Nam nhé à, hoặc là anh em nào muốn trải nghiệm thực tế thì đến tổng kho của công ty em thì công, công ty em ờ, có hai tổng kho chính như anh em được biết đó là ở bến xe nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội và ở gần ờ, khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đây là hai tổng kho lớn nhất của công ty Factor Việt Nam à, và hiện tại thì công ty Factor chỉ có hai chi nhánh thôi à, chỉ có hai tổng kho thôi nên là khi chúng ta đi xe máy thì hãy à, à, để ý giúp em tại vì hiện tại thì cũng có rất là nhiều đơn vị nhái theo mẫu mã và hình dáng của công ty Factor Việt Nam nên là chúng ta hãy à, xem thật kỹ về sản phẩm À, và anh em hãy à, liên lạc cho em qua số điện thoại 0787 291 188 để có thể là được à, xem máy cũng như là được biết thêm thông tin về những cái chương trình khuyến mãi trong dịp tháng 12 cũng như là những dịp cuối năm sắp tới và cảm ơn quý anh em khách hàng đã luôn theo dõi công ty Factor Việt Nam kính chúc quý anh em khách hàng thật nhiều sức khỏe đây anh em có thể xem qua một vòng về tổng kho của công ty Factor xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé